Xin chào quý khách, hiện tại Vietinbank đang triển khai rất nhiều dịch vụ mới, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo an toàn trong mùa dịch Covid-19. 1. Dịch vụ nộp tiền vào tài khoản tại AATM Với dịch vụ nộp tiền trực tiếp tại AATM, quý khách không cần xếp hàng vào quầy giao dịch, giúp giao dịch nộp tiền thuận tiện, an toàn và tiết kiệm thời gian. Bước 1. Quý khách đưa thẻ vào ATM, chọn tiếng Việt và nhập mã PIN thẻ Bước 2. Quý khách chọn chức năng rút tiền và nộp tiền rồi tiếp tục chọn chức năng nộp tiền. Bước 3. Quý khách đưa tiền vào hộp nhận tiền. Giao dịch thành công, quý khách lựa chọn in biên lai like nếu cần. thanh toán bằng thẻ contactless với thẻ contactless, quý khách chỉ cần chạm vào bốt để thanh toán, giúp thanh toán nhanh chóng hơn và đảm bảo an toàn thông tin thẻ của quý khách. 3. Rút tiền bằng mã QR Với dịch vụ rút tiền bằng mã QR, thay vì dùng thẻ, quý khách có thể thực hiện rút tiền mặt tại cây ATM bằng điện thoại thông minh, giúp giao dịch an toàn và nhanh chóng. Bước 1. Quý khách lựa chọn chức năng rút tiền bằng mã QR tại ATM và chọn tiếng Việt Bước 2. Quý khách sử dụng chức năng QR Pay trên ứng dụng Vietinbank iPay để quét mã QR và nhập mã pin thẻ trên màn hình ATM. Bước 3. Quý khách lựa chọn chức năng rút tiền và lựa chọn số tiền. Giao dịch thành công, quý khách lựa chọn in biên lai like nếu cần.